nay ờ, tôi lại giới thiệu cho mọi người một dự án gồm 6 căn đang xây dựng khô đang trong quá trình hoàn thiện tại phường Nghĩa Hà Đông Hà Nội đây. trước đây là mặt tiền của ngôi nhà đây, căn góc xây dựng 4 tầng ở đây diện tích trên sổ đỏ là 35 mét vuông một tiền ngôi nhà là 36 tầng 1 sẽ chia làm hai phần phần trước sẽ là phần để xe trong là bếp phần dưới trên cái phần tầng lực phòng khách nhà đang ờ, hoàn thiện trong vòng khoảng một tháng sẽ bàn giao nhà mời tất cả mọi người vào trong nhà tham quan nhé. sẽ là nhà vệ sinh tận dụng phần hầm của thang ở trong này sẽ là nhà bếp bởi vì đang ờ, trong thời gian hoàn thiện cũng không có gì nhiều để xem nên tôi sẽ giới thiệu nhanh với mọi người nhé nhà thì về cơ bản nó cũng sẽ hoàn thiện như các cái căn mà trước đây tôi đã đăng bởi vì tôi là công ty xây dựng nên là đa phần các mẫu nhà sẽ giống nhau đây là phần đá cầu thang đây là phần đá tự nhiên ổn định à, trên này sẽ là phần phòng khách này mọi người này đây phần này là lô góc nó sẽ rất là nhiều ánh sáng trên là trần này cao ở bên ờ, công ty tôi thì đa phần bán nhà thì đều bán từ phần thô các khách hàng thường rất hay mua từ phần thô từ phần móng để mọi người có thể thứ nhất là giám sát công trình thứ hai là mình có thể lúc mà khi hoàn thiện ấy, thay đổi theo ờ, kết cấu theo mà mình mong muốn Đấy, tiếp theo là mình sinh đây phòng ngủ đang bừa bộn quá mà lên tầng 3 xem nhé căn nhà này hiện tại là có diện tích sổ đỏ là 35 mét vuông đang được chào bán ở giá 1 tỷ 400 triệu đồng có thương lượng bên tôi sẽ là bên chịu thuế phí sang tên phòng ngủ sau rất là rộng mọi người phòng này diện tích phải rơi vào 15 mét vuông năm mươi sáu mét cửa sổ sẽ được làm bằng ờ, cửa nhôm kính việt phát còn bên trong sẽ là cửa gỗ bên trong sẽ là cửa gỗ trò phần hành lang tay vịn cầu thang này cũng sẽ là gỗ trò con tiện này sẽ là con nghiến nhà vệ sinh được đầu chờ điện nước điều hòa nóng lạnh lên trên tầng 4 nhé tầng 4 sẽ có phòng thờ sân phơi lan cầu thang rất là rộng và đi rất là thoải mái chân thì trong phòng rất là rộng đây sẽ là phòng thờ và đây sẽ là phần để máy giặt đầu chờ được giặt. trước này sẽ là tôm và sân phơi Ừ, xin nhắc lại mọi người là nhà đang trong thời gian hoàn thiện Dự kiến bàn giao nhà trong vòng khoảng một tháng nữa Mọi người tất cả khách hàng có ý định mua nhà thì liên hệ sớm Thì mình có thể thay đổi một số cái màu sơn hoặc là cửa Hoặc là một số thiết kế nhỏ trong nhà Mọi người có thể thay đổi theo ý thích của bản thân nhà có diện tích trên sổ đỏ là 35 mét vuông giá bán là 1 tỷ 400 triệu đồng ở đây chúng tôi xây rất là nhiều căn có đủ hướng cho tất cả mọi người cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video